xấu quá vậy rồi <laughs> toilet biển xấu quá chỉnh toilet lại rồi bây giờ mình sẽ đến với công viên nước khủng long công viên nước khủng long nha mọi người yeah wow đây công viên nước khủng long đây là các bạn khủng long toilet toilet toilet <laughs> đi tắm công viên nước đây là các bạn khủng long của đầu nha Rất nhiều luôn Wow, tắm ướt luôn rồi kìa <laughs> Cho đầu sơi khủng long á Sơi đi, đi à, Rơi dạ. rồi Rồi dạ, dạ, cho khủng long đi tắm đi nè, Đây là khủng long ba đầu nè Nè, khủng long gì? Khủng long gì cơ? Khủng long hai <laughs> bá đâu lành mà nè yeah. hôm nay hôm nay đại gia đình khủng long được đi tắm luôn mát chưa kìa mát chưa Wow Đây là các bạn khủng long nha Cha cha cho con nuôi lá để ướt cái đâu rồi kìa rất là cao luôn còn đây là các bạn khủng long wow ừ, các bạn khủng long đi tắm đó mát quá mình sẽ cho các bạn khủng long rơi xuống từ từ từng con nha rơi xuống hả rồi bây giờ nhảy xuống tắm luôn nhảy xuống luôn một hai ba mình là khủng long cổ dài đây mình sẽ một hai ba chấm <laughs> chấm <laughs> rồi tiếp nha china ra tu sát gã một hai ba chấm rồi tới con đúng rồi một hai một hai <laughs> ba chấm chấm rồi tới tờ rét luôn freak out tờ rét nhìn giống đá quá rồi tờ rét nhìn giống đá tờ rét lại tờ lét nhìn giống đá rồi cho tờ lét hãy tắm biển nha hai hai ba rồi hai bạn này Cổng. rồi cho hai bạn đi không? cùng lúc luôn đi một hai ba chấm, ừ. ba bạn này cùng nhảy luôn một hai ba chấm rồi cho bạn ba đầu hai đầu Anh à té rồi sợ <laughs> quá sợ quá một hai ba trúng chị trúng chị trúng một hai ba trúng rồi giờ cho các bạn xuống hết luôn nhảy xuống luôn đi bơi thôi các bạn ơi rồi đi giờ đâu nói gì vậy Không đức là đức là rồi bây giờ là các bạn khủng long đi bơi luôn đã ghê chưa Wow còn các ngựa nữa hả cá ngựa đâu đưa mẹ coi nè À rồi cho các người xuống bơi với khủng long luôn Wow dạ. Xin chào Mình sẽ thảy phao xuống cứu các bạn Xin chào mình sẽ chụp vớt các bạn đây là công cụ chụp vớt cứu các bạn lên rồi cứu đi cứu khủng long lên đi mình không cứu được à mình đã à, cứu à, thành rồi, công cháu lên đây luôn cho khủng long lên bờ đi rồi tiếp tục mình sẽ cứu bạn ba sừng mình không cứu được mình không cứu được hả đầu <laughs> của bạn này bự quá nó khó trong việc cứu vớt rồi yeah cảm ơn nha trong mặn ngay nữa rồi mình sẽ cứu bạn màu tím này luôn cùng lông gai yeah yeah tao bắn ngay ok mình sẽ cứu bạn cũng long nước phải không khủng long cổ dài khủng cổ dài dài dài quá cái cổ dài quá mình sao đây móc cái chân đi ha yeah. đầu lui lại đi con cái đầu ướt được chưa? xuống bằng này Yeah Rồi nhà chú cũng muốn thành công luôn Cho mình bay Yeah Cũng năm này nữa rồi, Mình sẽ cứu bạn rồi Được Cá nữa Này các bạn quá Hay quá <laughs> Yeah Cứu được khủng long rồi Frag out Đây là bạn cuối cùng Rồi lên bờ nha Bớ bắt khủng long lên luôn Rồi Đó các bạn khủng long lên bờ rồi Rồi cho các người lên bờ luôn rồi hôm nay các bạn khủng long đi bơi đã quá nè quá vui luôn quá đã luôn nửa hả các bạn tắm xong rồi tắm xong rồi giờ lên bờ thôi lên bờ thôi đầu lui lại đi kìa mà ướt cái đâu này con lui lại đi con đúng rồi đứng đây với mẹ rồi các bạn khủng long lên bờ rồi ta ra quá đẹp luôn Đồ cho các người bơi hả? Các người vẫn còn bơi hả? Các người lên bờ đi Bạn các người ơi Bạn các người bự quá Bạn các người bự quá hả? Khủng long lên bờ hết rồi Khủng long lên bờ hết rồi Các người lên bờ đi Không, Không hả? Lên bờ đi mà dạ, <laughs> Rồi, giờ xong rồi nè, tạm biệt nè tạm biệt này các bạn khủng long hôm nay đi công viên nước vui quá trời luôn nè goodbye and happy new year happy new year rồi tự nhảy vô gỗ luôn rồi vô rổ đi các bạn yeah mình đi về thôi các bạn ơi hôm nay đi công viên nước vậy là